Khi thấy tóc rụng, tôi biết là mình đã đầu tư vào không đúng chỗ. Vì thế, tôi chọn Pantene kiểm soát tóc gãy rụng. Thành phần Pro-V giúp tóc chắc khỏe từ gốc tới ngọn, nếu không sẽ hoàn tiền gấp 3 lần. Bạn có đang đầu tư vào đúng chỗ không? Pantene